Ngày 16 tháng 11, Vietinbank đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 5 năm Vietinbank Top 500. Lễ kỷ niệm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở chính tới các đơn vị trong hệ thống Vietinbank. Năm 2016, chương trình Vietinbank Top 500 được triển khai với mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng và đào tạo những nhân tài trên phạm vi toàn hệ thống. Trong 5 năm qua, chương trình đã triển khai với 4 đợt đánh giá, nhận diện HIPO, thu hút gần 1.900 cán bộ tham gia thi tuyển và nhận diện được 355 HIPO. Trong số các hypo được nhận diện, có 40% hypo được bổ nhiệm vị trí cao hơn, hơn 26 hypo được bổ nhiệm lên vị trí key person trong 5 năm qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tin banh đã đánh giá rất cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của ban tổ chức chương trình. Những key person, hypo trong 5 năm qua đã tạo ra làn sóng học hỏi, đổi mới để đóng góp nguồn nhân tài to lớn cho hệ thống tin banh Công tác nhân sự sẽ mãi mãi là một chủ điểm trọng tâm, chủ điểm chiến lược của Vietinbank trong những năm tới và chương trình Vietinbank Top 500, chương trình đào tạo Hypo cũng sẽ là một trong những chủ điểm trọng tâm trong công tác nhân sự thời kỳ tới. Để Vietinbank Top 500 tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị đã đạt được, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Trần Minh Bình đã yêu cầu tập trung thực hiện tốt hơn một số các mục tiêu như thúc đẩy văn hóa cởi mở, văn hóa học tập, phát triển liên tục hướng đến hiệu suất cao, nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, phát triển, bám sát chiến lược phát triển của Vietinbank, xu hướng của thị trường và mong đợi của người lao động đối với người quản lý, lãnh đạo Banh tạo sân chơi cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo được triển khai nhiều hơn, nhanh hơn vào các lĩnh vực hoạt động của Vietinbank. Nằm trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, chương trình Vững bước tiên phong cũng đã được tổ chức với mục tiêu thông qua ý tưởng sáng tạo từ các hypo dựa trên các vấn đề tồn tại của hệ thống mà các exco đã đưa ra nhằm đổi mới, cải tiến hiệu quả hoạt động của Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống